thật ra nãy giờ linh lắm linh không có muốn khóc bởi vì cô chú không có khóc tại sao có nhiều số phận sinh ra nó khổ mức như thế nó khổ gần như là trọn cuộc đời luôn nhưng mà cô chú vẫn cứ cứ sống với nhau như thế vẫn yêu thương nhau như thế cái điều này nó nó hơn tất cả mọi thứ trong cuộc dạ, đời này chú với cô vậy nè bây giờ mình khóc cũng vậy mình đã khóc nhiều rồi bây dạ. giờ cũng còn nước mắt để khóc nữa như là 18 năm bây giờ trong cái nhà như là bị cặp tù á hôm nay là được đến đây là rất là vui mừng nó cũng như tăng thêm được tuổi thọ nữa rồi đó <laughs> là vui vẻ là xã hội còn có giờ có có tưởng tới mình anh đó à. giờ nghĩ mình bị bỏ rơi <laughs> nhau đi một nơi tận hưởng giây phút tuyệt vời diệu kỳ mà thật gian đơn là tiếng gia đình thân thương biết bao sau mình cưới nhau ờ, bao lâu thì mình có con cũng khoảng à, năm à năm sau trai hay gái đầu lòng của gái gái đầu lòng gái đầu lòng nay cũng ba mấy tuổi rồi đó vậy bây giờ hiện à, chị cô chú có mấy mấy người con có một mình á một người con gái thôi đúng rồi ba mươi mấy tuổi hả ba mươi lăm nè tại cuộc đời bà đó cứ nó trong cái cái cái cái, cái lăn lộn trong cái bệnh tật là không à. cũng à, hai lần cũng có thai ngoài phải mổ rồi lần cuối cùng là bị à, tiểu đường nó làm cho nhũng não cái bùn chuối 11 nãy cái à, không có để ông làm chạy lại sách đưa lên gì nè cái nó nó buồn tụt ra luôn là mất xong rồi cái từ đó sao rồi <laughs> dạ con đứa một có gia đình chưa chưa dạ. gia đình đây à, cũng còn à, lưỡng lự với cha mẹ ở nhà tại vì già bé nói là cha thì già mẹ bệnh bé lấy chồng bỏ ai lo <laughs> bé không muốn đi lấy chồng trước ngưỡng về cứ cưới vợ xong cái công việc làm ăn thì cũng quá thì cũng lất lất thôi nó cũng không vui vẻ gì nhiều mới đi ghe đi ghe xuống nó thấy vậy nó mới nó bán chiếc, chiếc ghe mấy à, mới đầu tiên chiếc ghe thì đi mua chuối cũng như mua chuối à, bán tùm lum rồi sau đó bị nước lụt hết chuối rồi mới à, đi lên phố nè mua giải về đổi lúa <laughs> đổi lúa thời gian rồi cũng làm ăn không được ghe nó bị lũng à, thê lương lắm gian trưng lắm thâm trầm lắm đội đi ghe mà chồng không biết lái vợ không biết chống chèo nữa cái bị té xong hoài trời ơi nó lúc đó thì con bé nó còn nhỏ rồi à, nói với cô chú mới hay nó hay đeo theo bám theo mẹ lắm đi rồi hai mẹ con cái chống chống hồi là lọt xong nhảy xuống dâng lên <laughs> cái vậy đó. rồi người ta biết bé bánh bãi ta đậu còn mình đâu biết lại đậu ngay cái à, cái chỗ đó nhà có cây sắt đậu thì nước lớn khi nước rồng đó cái nó bị à, xuống cái nó lủng kia đang ngủ nước lên chuối trôi tùm lum <laughs> trèo lên vớt lên bờ để đó <laughs> sáng lại mới lấy giải đóng vô rồi tát nước ra hết rồi chạy tiếp <laughs> năm đó bà bị bị bệnh bệnh mới nghỉ luôn cô bệnh lâu rồi hả cô hả bệnh 18, 18 năm, năm rồi. trời đất ơi bây giờ đi Năm lại 46 tuổi đi lại bằng xe lăn không cô hả thì bây giờ à, đi bán bằng xe lăn đi bắn số bằng xe lăn bắn số bằng xe lăn nhưng mà đi ở nhà tập đi bộ thì chống gậy chống gậy đi tới lui được tập đi là bây giờ còn chống gậy tới lui chứ xưa là nằm không à vệ sinh này kia là nhà ảnh bồng ngẫm vậy đó bởi vì khi mà lấy lấy chồng rồi có con bé là thấy thấy con bé bởi vậy muốn đền bù cho nó mà mình làm đâu có gì ra tiền cho nó nó lấy bụng nó hai chồng lo đi mua chuối bỏ nó lấy bụng nó nằm ôm con mà khóc <laughs> hai chồng ôm con khóc mà tại hoàn cảnh thì mình phải chịu thôi đến khi nào thì cô chú mới lên sài gòn cái đợt mà nó bị ờ, lũ lụt á thì ờ, ở Đất dưới lũ đi ghe lên đây mới mới xa được cái chỗ ngoài ờ, chợ á cái sạp lên cái sạp là mình dựa trái cây mình bán ngoài chợ nó giải tỏa đó mình không buôn bán được á mình mới vô nhà vô nhà thì lúc đó bà bệnh bà bị tai biến bà bị đó bệnh lúc đó là mới xây sở từ từ mới bán cái số rồi à, có bán à, đèn nhăn đèn của bà chị bà đi tu thì thời gian đó mình bệnh rồi ổng đi bán ở nhà sợ trời mưa lắm mỗi lần mà trời mưa mà gầm là khóc trèo lấy mền trùm lại rồi khóc sợ sợ cái sốc <laughs> trời gầm sợ trời gầm ông về ông thấy ông mới hồi không bỏ bán về chứ không lẽ bỏ vợ ở nhà để từng em lúc đó bán nguyên ngày mà không biết là ấy rồi bán nửa ngày thôi bán nửa ngày anh biết cái mất khách cứ cái, nghỉ luôn <laughs> đi về chăm vợ nghỉ luôn sợ vợ, vợ... À, sợ bà mà bệnh chăm sóc cho bà đó rồi cái bắt đầu cái thôi thì giờ bán cái số đi bán cái số từ từ từ từ nếu đúng ra thì cuộc sống nhờ bà con cô bác cái tình thương của bà con nó sớm á cũng giúp đỡ hỗ trợ ở địa phương chính quyền địa phương hỗ trợ chú vừa đi bán rồi vừa chăm vợ rồi chăm con nữa con lúc đó nó cũng lớn rồi lớn rồi lớn rồi nó phụ nó có phụ việc nhà nó đúng ra sau này nó lớn lên nó học nó ra trường mà cháu học nó giờ tội nghiệp cháu cháu học rất là giỏi nhưng mà không có điều kiện để cho cháu học tới nơi tới chốn cái ngày cháu đi thi ngày lăn đùng ra nằm đông chứ thi không được đâu thi đại học á nó là sợ đậu không có tiền để mà học tiếp thì nó thi rớt luôn rồi nó nghỉ luôn nhưng mà nó ra trường rồi nó vẫn đi làm làm nó kiếm thêm để nó phụ cái này nó nuôi cũng tội nghiệp cô lúc đó mình bệnh mình nằm ở nhà rồi con mình nó vậy đó, cô chắc cô bị tâm lý lắm hả cô đúng rồi nhưng mà lúc đó là trong gia đình cũng sự cố lắm nhiều cái cảnh tại vì trong nguyên cái năm đó là cách 3 tháng một đám tang 3 tháng một đám tang là 3 tháng trước là tang của ông già chồng là ba anh này rồi 3 tháng sau là đám tang ông bà già chồng của má anh này 3 tháng sau tới ông già ruột cũng nằm trong cái cảnh 3 tháng sau thằng em trai đi nhậu rồi bị trúng gió chết coi như là hết gượng nổi rồi đó cô chú mình đi bán vậy rồi cái mùa dịch vừa rồi đâu có bán gì được đâu dịch ngân cái mùa dịch thì là cái à, mùa dịch vừa <laughs> rồi á chú linh với cô lan biết thê thảm nguyên gia đình bị hết luôn và già ruột của tôi á ở dưới quê lên bị tai biến té là nằm đó rồi dịch tới nữa gia đình bị rồi bà chết tại đâu có thuốc mang được không có khác nào mà tả nổi coi như là muốn là buông bỏ hết á nhưng mà nhà ông này ông kè cận ông ừ, em rắn ngược lên đi mà sợ á chú tại vì hỏi chú nè ở chính giữa mà bên đây nè hẻm này mình hòa lại xem <laughs> mình hòa lại lại chả đi thiêu đó mình chính giữa tê tái thôi mà xác mẹ thì nằm đó rồi đau thương gia đình không có cách rồi cũng nhờ à, quỹ ban ta gọi mấy người làm từ thiện đó đem lên ta mới gọi điện hỏi bây giờ là kỳ đó là hạn nhiêu 18 triệu 18 chị triệu chị à, à, chị hỏi ý kiến hôm nay giờ trong gia đình có tiền không nói giờ có trăm ngàn <laughs> mà không biết qua đợt dịch này nổi không chú linh biết à, ta lại ta liệm á mà nói để mà có tiền cho tiền cà phê người ta có trăm ngàn móc cho <laughs> nó không nhận nó trả lời nó nghe hoàn cảnh vậy nó thôi đã gia đình bị thương mà sát mẹ nằm đó mà không làm sao mà để lo trọn vẹn lúc đấy em út thì à, ở dưới quê hết đâu có nhà nó ở đâu phải tại ai được đâu nhỏ em nói về chị à, chị đi thiêu đi rồi xong rồi em coi em, em về má với chôn cái nhỏ con gái con bé nó nói gì nè nó nói câu gì mẹ ơi giờ người chết đã chết rồi mẹ cần người sống nè mà sống với con đi với cha cũng được không làm gì ngồi đó thì con đi làm về tới cha ngồi mẹ ngồi đó là cũng vui rồi mẹ ráng đi mẹ mà thấy con mà xót xa mà gượng qua vì không có con bé dành này là chắc buồn luôn Không, không có con bé dành này là buồn luôn Có bao giờ mà cô tuổi thân cô khóc một mình không cô? Rồi khóc hoài <laughs> Không có bệnh nó khóc hoài Ngồi một mình ở nhà tôi bắt mình phải đi ờ, bán kiếm sinh nhai Thì bà ở nhà mình Bà ngồi tuổi thân cũng khóc về thấy vậy thấy ghét rồi bà chắc, chắc trưa rồi tôi ở nhà luôn tới chiều luôn anh nghĩ bán luôn rồi về nhà <laughs> bán ghét rồi nó bỏ bán ghét cái mất khách lúc nào tôi cũng mấy là cái trụ dẫn cho gia đình nên mình không có thể hiện được cái sự nó bị ờ, thối chí mà bà này thì bà luôn luôn bà <laughs> bà bà bị thối chí à, sợ ổng nhà mà cứ ngồi năn nỉ anh ơi nhà có mình anh là trụ cột anh có gì em với với bố chết luôn nếu không có gì đâu vẫn tin đi rồi sau khi đến với cô đó có bao giờ chú dự định là chú sẽ chia tay mối tình này bởi vì khổ quá không không cô rất thương bạn. tại vì cái sự đồng cam cộng khổ với bà với mình ở này nó đậm nên nếu mà bà có mặt mặt mất đi ra tôi thấy tôi bị lẻ loi có thể là nó bị học học học hẳn ở trong cuộc sống nên tôi rất là giữ gìn cho bà chăm sóc cho bà khỏe lên mình muốn lúc nào bà cũng cho bà khỏe lên chăm sóc cho kỹ càng cho bà vui chú yêu điều gì ở cô nhất bà thì cũng thật tình lắm nhưng mà lúc nào cũng chân thật cũng lo lắng cho gia đình là mọi thứ đó, về ăn uống gì này kia bà lo hết rồi tức là cả cuộc đời của chú chỉ có mục tiêu là cô là chính thôi Đúng rồi. cô là tình yêu lớn nhất của chú thôi ngoài ra không có một cái suy nghĩ gì tư tưởng nào với Đúng rồi người ngoài nào hết dù vợ mình bệnh cũng là một cái gia đình mà muốn gia đình hạnh phúc rồi mình phải gạt bỏ những cái đam mê những cái ham muốn những cái gì đó mình phải lắng động là hết mà tôi thì nghĩ là tình thương thôi tình thương mà bả đang bệnh vậy à, mình phải gánh chứ không không bỏ được để một người đau khổ là mình còn khổ hơn nữa nếu mình bỏ một người vợ mà bệnh đang bệnh hoạn mà đi đi ham vui một cái chỗ khác thì cái chỗ này ai gánh mà cái người vợ mình sẽ bị đau khổ rồi sẽ gọi là không còn sống ở thế gian nữa phải động viên mà làm cho bà vui vẻ và cười vui cười lên để so nó xóa tan cái cái cái xóa tan cái cái cái, cái bệnh hoạn các bạn khi bà khỏe lên rồi á bà mới đề nghị là kiếm xe lăn đẩy bà đi tối á ban ngày thì à, tôi đi tôi đi bán nhưng ban đêm á thì à, đẩy bác theo vòng vòng vòng bán cho bà vừa vui có bà thì bán thì người ta ủng hộ nhiều hơn ta thương bà lắm tại lúc bà bán trái cây bà vui vẻ hoạt bát với lời bút quen biết á nhiều người ta thương bà lắm nhưng mà chú sợ điều gì nhất chỉ là sợ là hai người mất đi một người à nếu mà ví dụ như tôi mà mất đi thì bỏ bả bơ vơ vả và có đi chết tôi thì tôi bơ vơ thành ra sự sợ cái sự bơ vơ của cuộc sống cô với chú lấy nhau là gần 40 năm rồi cô thấy chồng của mình là người như thế nào tính cách là đàng hoàng không có bậy vạ với lại lâu đó rõ ràng rất là thương vợ bản thân cô bây giờ ai đụng tới không được dù là mẹ cha mà nói tới cô không cho từ cái lúc mà cô bệnh á cô không có giúp được gì cho chú hết mà còn là gánh nặng của chú nữa có bao giờ cô nghĩ tới chuyện là thôi để cho chú đi lấy vợ đi cũng nói hoài mà chú không chịu chú nói đã là khi mà đứng trước bàn thờ tổ tiên hứa với ba má là dù thương yêu dù cho bệnh tật cũng không bỏ nhau mà giờ như vậy là quá lỗi đạo không được không chịu nhiều khi nghĩ nó thiệt với lan nghĩ thôi về sống thì nuôi chết thôi không cần gì hết chết để cho ông được nhẹ nhàng thì con bé nói mẹ nói gì là mẹ sai mẹ biết á dù bây giờ trời có sập đi nữa thì còn con với cha chống cho mẹ mẹ đừng nghĩ gì bây giờ nếu như cho cô một điều ước thì cô sẽ ước cái gì ước là sức khỏe với lại được trong gia đình đạm bạc trong yên ngoài ấm thôi ừ. ăn nhiêu mặn bao nhiêu ăn bao nhiêu Không cần thì giàu sang phú quý gì Đó nguyện vọng là gì cô chỉ ước được sức khỏe thôi để cô được sống hoài với chú luôn để chú bớt lo lắng chú bớt gánh nặng đi thật ra chú rất là cảm động khi mà chú nói là chú sợ nhất là một trong hai người mất đi khi hỏi cô ước điều gì thì cô ước là cô chỉ được sinh hoạt cho nó thoải mái để chú đỡ phải lo thôi nó quá đơn giản đơn giản còn hơn cái điều gì nữa ừ. nhưng đối với nhiều người nó khó thực hiện lắm á thật ra trong cuộc sống này á nhiều người người ta lại ước á là tôi có rất là nhiều thứ có nhà lầu xe hơi tôi ước trong cái danh vọng ước một cái sự nổi tiếng nào đó nhưng với cô chú thì chứ được ước nó cũng rất là nhỏ nhoi à, linh cảm động ở đây thật ra nãy giờ linh kềm lắm lòng con muốn khóc bởi vì cô chú không có khóc tại sao có nhiều số phận sinh ra nó khổ mức như thế nó khổ gần như là trọn cuộc đời luôn nhưng mà cô chú vẫn cứ cứ sống với nhau như thế vẫn yêu thương nhau như thế cái điều này nó nó hơn tất cả mọi thứ trong một dạ, đời này chú với cô gì nè bây giờ mình khóc cũng vậy mình đã khóc nhiều rồi bây dạ. giờ cũng còn nước mắt để khóc nữa với cô chú thì càng khó càng khổ càng đau thì cô chú là càng yêu nhau nhiều hơn nữa cái điều này cần cần lắm trong cuộc sống ráng ráng rồi sẽ qua cái cái câu mà cố gắng lên là qua hệ cái vậy để để sống là quý với cái người chồng là chú linh Quang biết là nay là 18 năm chăm sóc chưa một tiếng nặng nhẹ nếu mình chúng ta biết hạnh phúc từ đâu thì từ nơi gia đình chúng ta ấm từ đâu ấm từ là cái giường của ta ngủ <laughs> cái giường ta ngủ rất là ngủ ngon hàng ngày ta mà ngủ giường lạ ta ngủ không được mà cái cái giường mà cái giường cũ ta ngủ hàng ngày ta ngủ rất là ngon em yêu Hôm nay có dịp bày tỏ tấm lòng anh Em là người vợ tuyệt vời Tuy cuộc sống trải qua biết bao thăng trầm gian khổ Em bị bệnh đó Nhưng vẫn cố gắng lo cho từng bữa cơm Cảm ơn em Em là tất cả Mãi mãi là tất cả Anh yêu em Cô thấy sao cô? xúc động như là vợ chồng sống nay là mấy chục năm nhưng mà hôm nay mới nghe được tâm sự này của người chồng đã như đã quý rồi bây giờ lại có cái tôn kính giữa cái tình thương càng khổ càng yêu càng thương đó là một liều thuốc để thúc đẩy lùi xa cái khổ lùi xa bệnh tật để mình vươn lên cùng với xã hội à, chú coi như đây là một cái buổi đang đổ bánh xèo đi chú có nhớ là cái nụ hôn lén ngày xưa đi thôi kỷ niệm đi nha kỷ niệm mà này là khắc ghi là mối tình đầu như ngày xưa là dạ. lần đầu tiên bị hung lén cái này à, như là bạn đời cảm ơn cô chú rất là nhiều về cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay mà chính chúng ta phải nhìn lại chính mình ừ. đây cũng là cái cái có đây lời gì dạ. như là 18 năm bị ở trong cái nhà như là bị cầm tù á hôm nay là được đến đây là rất là vui mừng nó cũng như tăng thêm được tuổi thọ nữa rồi đó <laughs> là vui vẻ là xã hội còn có giờ có có giờ tưởng tới mình đó giờ nghĩ mình bị bỏ rơi không <laughs> xung quanh cô chú Phụ Linh tin chắc rằng còn rất là nhiều điều tốt đẹp Tốt đẹp lắm Cô chú thật ra là rất đẹp trong mắt mọi người Và cô chú thực sự là những con người giàu có Giàu có tình yêu, giàu có tình cảm Và giàu có từ chính trong cái sự tử tế trong trái tim của mình Cảm ơn cô chú rất nhiều Cảm ơn chú